Phần thứ nhất, cô và Toliha sẽ giúp các con viết một thông báo ngắn. Các con biết đấy, với một nội dung ngắn, gọn, đủ ý thực ra khá là khó. Làm thế nào để con chắt lọc được thông tin đầy đủ như vậy? Hôm nay chúng ta tiếp tục luyện tập phần này thông qua cách viết thông báo ngắn. Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu phần đề bài. Đề bài ngày hôm nay là em được giao nhiệm vụ tổ chức một buổi liên hoan văn nghệ của liên đội. Hãy viết một thông báo ngắn về buổi liên hoan văn nghệ đó để mời các bạn đến xem. Với nội dung này, con cần chú ý. Thứ nhất, về nội dung, đây là con đang quảng cáo cho buổi liên hoan văn nghệ của liên đội. Thứ hai, yêu cầu con phải đưa ra một bản thông báo ngắn, gọn nhưng phải rõ ràng, đầy đủ thông tin và hấp dẫn cuốn hút mọi người. Thông tin cần có là con phải nêu được mục đích của buổi liên hoan, kể được các tiết mục chính. Đây chính là những phần chính để hấp dẫn và lôi cuốn người theo dõi. Con cũng cần phải ghi rõ thời gian, địa điểm biểu diễn và lời mời. Bên cạnh đó, hình thức, cách trình bày cách trang trí sao cho mới lạ và bắt mắt cũng là điểm các con cần lưu ý. Chúng ta bắt đầu theo dõi một phần mẫu mà cô và Tulia gợi ý cho các con nhé. Chúng ta sẽ mượn phần nội dung thông tin bài Giạp xiếc của chú ngựa vằn. Con thấy ngay phần bên ngoài chúng ta đã điểm thêm một vài hình trang trí cho lạ mắt. Những hình trang trí này phụ thuộc vào sự sáng tạo, sự khéo léo và phối màu của các con. Con đang kết hợp môn học mỹ thuật trong phần trang trí này đấy.